Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Giang Review Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Giang Review sẽ chia sẻ cho bạn cách chúng ta rút tiền trên web Timebox này nha Đó, và điều kiện rút tiền chúng ta là chúng ta phải có tối thiểu số tiền là 10 đô ha Và trước khi rút tiền ấy, thì bạn tiến hành xác minh danh tính ID cho mình nha đó, các bạn có thể đọc này, bạn phải xác minh ID của mình để nhận được khoản thanh toán của mình. Bấm vào đây để xác minh ID của bạn này. Các bạn bấm chọn vào này Ok thì ở đây giao diện là tiếng Anh bạn nào tiếng Anh chưa tốt thì bạn nhấp chuột phải này chọn dịch sang tiếng Việt cho mình ha đó thì bước 1 của xác minh danh tính này các bạn sẽ tiến hành chụp ảnh bằng giấy tờ nhá đó các bạn đọc này chụp ảnh chính bạn bằng điện thoại di động hoặc bất kỳ máy ảnh nào cầm một mảnh giấy này có viết từ tham bắc nha với khuôn mặt của bạn được nhìn rõ này không có hát tức là mũ đấy đội đầu hoặc kính đâm này đó thì mình đã chụp sẵn rồi mình sẽ up lên nha ok thì uh, sau khi xong bước một rồi thì bạn tiến đến bước 2 này thì à, các bạn có thể đọc này, bạn có thể hoàn thành bước 2 hoặc bước 3, bất kỳ bước nào bạn thích. Gửi tài liệu ở bước 2 sẽ giúp tài khoản bạn được xác minh nhanh hơn. Đó thì bạn có thể chọn bước 2 hoặc bước 3 đều được. Hoặc các bạn có thể chọn cả hai bước cũng được nha. Bước 2 thì bạn sẽ tiến hành tải ảnh chứng minh thư của bạn lên này. Đó ID do chính phủ cấp có thể là chứng minh thư, căn cước công dân hoặc hộ chiếu đấy. Đó thì mình đã chuẩn bị rồi. Hoặc cũng có thể là thẻ sinh viên này. Đó các bạn thì đọc này. Ok mình sẽ tiến hành tải lên nha. Ở đây thì các bạn chỉ tải một ảnh thôi thì bạn sẽ tiến hành tải mặt trước của chứng minh thư hoặc ờ, căn cước công dân hoặc hộ chiếu nha. Rồi nếu các bạn à, hoàn thành bước 2 rồi các bạn không cần hoàn thành bước 3 cũng được Như ở đây mình sẽ tiến hành hoàn thành cả bước 3 đấy nha để bảo mật an toàn tốt hơn cho tài khoản mình nha. Đó các bạn sẽ tiến hành nhập đường link trang cá nhân Facebook của bạn này. Sau khi hoàn thành xong tất cả ba bước này rồi, bạn nhấn vào nộp để được chấp nhận này. Ok các bạn chờ Loan nha đó thì lúc này sẽ được thông báo như thế này các bạn nhấp chuột phải này chọn dịch sang tiếng việt ha đó đơn của bạn đang được chờ phê duyệt này các bạn chờ tham tác duyệt nha và khi được duyệt cũng như chấp nhận được rồi thì tham Tabuk sẽ gửi qua email mà bạn đăng ký tài khoản ha. Thì vào quan sát này, sau gần khoảng một ngày thì tài khoản của mình đã được xác minh nha. Các bạn thể bấm chuột phải này, chọn dịch sang tiếng Việt này. Đó, bạn đã hoàn thành xác minh ID này. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành rút tiền để bạn quan sát sẽ du nha thì như mình chia sẻ là các bạn phải có ít nhất 10 đô trong tài khoản thì các bạn mới đủ WinRoot ha các bạn quan sát này là hiện tại mình đang có hơn 12 đô nha Ok tiếp theo các bạn sẽ tiến hành vào mục cài đặt nha sau đó chọn phương thức thanh toán này để tiến hành thêm ví mà chúng ta muốn rút về nha thì ở đây sẽ có rất nhiều ví chúng ta có thể rút về nào là Payeer này rồi ETM cũng là Skrill rồi Bitcoin Litecoin đó thì ở đây mình thêm ví Bitcoin chẳng hạn mình nhấn vào Bitcoin này ok tiếp theo các bạn sẽ tiến hành dán địa chỉ ví Bitcoin của bạn trên các sàn hoặc các ví điện tử như Binance này, rồi Choconet hoặc Alert, vân vân và vân vân nha. Ví dụ như đây mình dán địa chỉ ví Bitcoin của mình trên ví Binance này. Ok thì bạn nào chưa biết cách tạo ví Binance ấy, mình sẽ để đường link đăng ký ở dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Khi bạn đăng ký qua link đó thì bạn sẽ được giảm ngay 10% phí giao dịch ha. Ok tiếp theo các bạn sẽ nhấn vào cập nhật phương thức thanh toán này. Rồi tiếp theo các bạn sẽ nhập mật khẩu đăng nhập này. Sau đó các bạn tích chọn vào tôm phản ứng người máy và cùng nhấn vào cập nhật để tiến hành cập nhật phương thức thanh toán ha ok lúc này xin được thông báo là thành công chúng tôi đã gửi cho bạn một liên kết xác minh rồi ok các bạn có thể đọc này là rút tiền bằng cách nào không có nút rút tiền nha các khoản thanh toán sẽ tự động được gửi hàng tuần vào thứ năm hàng tuần này nếu bạn đạt đến mức thanh toán tối thiểu là 10 đô có nghĩa là sao là các bạn đủ 10 đô như đây mình có 12 đô này thì lúc đấy là Tham Timebuck sẽ tự động thanh toán cho chúng ta nha đó trước ngày kết thúc là 11 giờ 59 phút 59 giây tối thứ ba theo giờ New York hạ đó bạn có thể thấy đồng hồ đếm ngược khi các hóa đơn thanh toán được tạo nếu bạn cuộn xuống cuối trang web ha hiện tại mình chưa thanh toán nào nên ở đây không hiện nha đó các bạn cũng thể đọc thấy này dưới đây là danh sách các phương thức thanh toán cả dụng mà chúng tôi hiện hỗ trợ và giải thích về cách hoạt động của từng phương thức nha thì vừa nãy mình thêm ví bitcoin rồi đó ok thì cách rút tiền trên Amok chỉ đơn giản như thế thôi ha